đây em sẽ chọn cái gọi ờ, đầu tiên nếu không được hoặc là cái gọi này gọi uh, ờ, huyền quảng ninh chỗ ờ, chỗ quảng bình nhà em được ở đây thì chị sẽ bấm vào để uh, cái bài hôm trước là mình đã vào cả cái chương này để tải về và xem cái cái cái um, uh, tiêu chí dạ chủ yếu là mình xem tiêu chí để đáp ứng công ty mình đáp ứng hay không thì chị à, xem cái chương 3 và chương 4 mục 2 này à, chương 4 mục 2 này là mình biết được cái tiên lượng và biết được cái nhân sự máy móc thiết bị tiến độ và cái cái doanh thu doanh thu bình quân à, ở đây doanh thu bình quân là 3 tỷ 3 này và yêu cầu về à, tiền à, thanh khoản là 650 triệu này và hợp đồng là một hợp đồng có trị giá là một tỷ rưỡi công trình à, nông nghiệp phát triển nông thôn cấp 4 ở dưới này thì yêu cầu về à, nhân sự nhân sự là có 4 vị trí thứ nhất là chỉ huy trưởng à, yêu cầu bằng cấp uh, là xây dựng thủy lợi này công trình nông nghiệp phát triển nông thôn có chứng chỉ hay nghề giám sát thi công xây dựng công trình nông nghiệp dạ yeah rồi cái chỗ à, mình đang xem là là xem về à, nhân sự chị cho em mình chị cho em mình chuột đi chị cho em mình chuột đi yêu cầu nhân sự chủ chốt mấy người ta đi là nếu có yêu cầu nhân sự nhân sự này thì thông thường là à, nếu có là ở đây là khi mà chị tham gia cả cái gói thầu mà à, hàng hóa thì có thể là họ bố trí hoặc là có thể không còn đối với cả cái gói thầu thầu mà xây lắp á là là phải bắt buộc và ở đây là có một chỉ huy trưởng này thì bằng cấp là liên quan tới bằng là chuyên môn là ngành xây dựng công trình thủy lợi đó, và công trình ờ, phải là công trình nông nghiệp phát triển nông thôn đó, và bắt buộc cái anh chỉ huy trưởng này là phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình à, nông nghiệp và phát triển hàng ba trở lên còn hiệu lực và kinh nghiệm thì đã từng là tham gia chỉ huy trưởng một công trình nông nghiệp cấp 4 trở lên và có tính chất tương tự với gói thầu này đó. thì yêu cầu về 5 năm kinh nghiệm và à, kinh nghiệm trong công việc tương tự là 2 năm còn về cán bộ kỹ thuật là một người thì cũng là bằng uh, kỹ thuật về về về thủy lợi và công trình uh, đã từng tham gia công trình uh, nông nghiệp phát triển nông thôn cấp 4 trở lên đó còn cán bộ KCF thì tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành xây dựng liên quan rồi công nhân kỹ thuật là 10 người có chứng nhân đã qua đào tạo nghề kèm theo thì ở đây là cái nhân sự bắt buộc mình phải đáp ứng theo cả cái yêu cầu đề bài ra như thế này thì chị phải chuẩn bị được cái mình lên được một cái danh sách để bổ trí nhân sự <coughs> rồi um, kế hoạch về huy động thiết bị thi công thiết bị thi công ở đây là có có thể là sở hữu của nhà thầu hoặc là có thể là thuê thuê ngoài thì ở đây là họ yêu cầu này máy đào máy trồn máy đâm dùi ô tô bơm nước máy han đâm cóc lũ ủi máy phát điện và tất cả sẽ yêu cầu cái đặc điểm thiết bị và công suất là phải đáp ứng cho họ như thế này tiến độ thì ở đây là tiến độ là ở phần trên này chuyển đổi là 150 ngày còn trên này thì bảng tiền lượng và cái bảng tiền lượng này thì nó sẽ có cái khối lượng và cái đơn vị tính thì cái này mình sẽ báo giá ở cái biểu mẫu số 18 ấy và muốn báo giá được thì mình phải có một cái cái uh, lập được cái đơn giá dự toán này lập dự toán cho cái cái, cái báo giá này cái bảng tiền lương này rồi ờ, đó là ừ, em ôn lại cái, cái phần hôm trước còn bây giờ để mà nhập cả cái biểu mẫu thì bây giờ chị ấn vào nút theo dõi này là khi mà chị quan tâm đến cái gói thầu này á thì sau khi mà chị ấn vào nút theo dõi á, thì nó sẽ hiện cái cái cái danh mục theo dõi ở đây chị về lại nhà thầu này chị về danh danh sách gói thầu theo dõi này đấy thì đây chính là cái gói thầu mình đã theo dõi ở đây khi mà mình theo dõi như thế này thì à, khi các cái hồ sơ mà thay đổi cập nhật thì nó sẽ bảo về mail email cho mình hoặc là khi mà mở thầu trúng thầu thậm chí mình không có tham gia thì cái hệ thống đấu thầu nó cũng sẽ gửi cả cái kết quả về cho email mình về cái liên quan đến cái gói thầu này Rồi bây giờ em sẽ đi vào cái phần là nhập biểu mẫu để tham dự thâu. Em về lại cái trang chủ và vào cái phần xây lắp và dán cái số thông báo mới thâu vào đây. Lúc này là chỉ đọc thuộc cái số thông báo mới thâu hoặc là chỉ có thể ghi chép lại cái số này. Tức là mình quan tâm một cái số thông báo mới thâu nào đó thì mình phải ghi chép lại để mình nhớ và vào đấy tìm cho nó nhanh. Đó và chị phải lưu ý là phải tìm đúng cái lĩnh vực của mình em à, vào xe lắp này nhưng ví dụ cái số thông báo này mà chị tìm ở bên hàng hóa thì nó sẽ không hiện lên tìm không ra rồi sau khi mà chị tìm kiếm thì nó sẽ ra cái gói thầu này và chị nhấn vào cái nút tham dự chị có thể ghi chép lại chị nhé chị ghi, ghi lại nhé dạ cái này có một chút lỗi về cái ờ, cái môi trường thôi để em kiểm tra lại cho chị đấy dạ rồi ở đây thì cái phần mà Windows ờ, cái bức tường lửa thì chị phải tắt nó đi ở đây em thấy chị bật lên rồi này đây là mình phải tắt đi tắt nó lên tắt nó đi này dạ, dạ. rồi khi mà chị bấm vào cái nút tham dự này nhé khi mà chị bấm vào nút tham dự thâu thì nó sẽ ra cái đơn như thế này đây gọi là cái đơn dự thâu này thì như hôm trước em nói là những cái những cái trường dữ liệu này là chị sẽ điên. dạ đây chính là cái đơn dự thầu của mình cái đơn dự thầu điện tử của mình và những cái trường uh, à, con trống này là mình sẽ điền vào sau cùng à, thư bảo lãnh rồi cả cái phái đỉnh kem này là chỉ phải đỉnh kem sau cùng đó và cái việc đầu tiên khi mà cái đơn dự thầu này xuất hiện á chị kéo về kéo xuống dưới cung và chị thấy là có các nút nút này nhập biểu mẫu dự thầu gửi hồ sơ dự thầu in hồ sơ dự thầu và nút đóng thì cái nút đóng này là khi mà chị nhập xong cả cái biểu mẫu á thì chị nhập vào cái nút đóng này nó có chức năng nó lưu lại cái hồ sơ cho mình đó. thay vì chị tắt vào cái dấu x này thì chị đóng cái cái nút này là an toàn hơn nó sẽ lưu được cái dữ liệu của mình rồi cái à, gửi hồ sơ dự thầu này á, là sau khi chị đã hoàn chỉnh cái biểu mẫu dự thầu này và nhập các cái trường ờ, ô trống ở trên này rồi chị tích vào nút cam kết này rồi thì chị mới nhận cái nút gửi này đó tức là xong xuôi rồi thì mình mới gửi còn bây giờ bài học hôm nay là chị nhập vào cái nút này nhập các biểu mẫu dự thâu này khi chị nhấn vào cái nút tham dự thầu thì nó sẽ lên uh, cả cái biểu mẫu thế này nhập biểu mẫu tham dự thầu thì nó sẽ lên uh, đầy đủ thì nó sẽ có thông thường là có 20 mẫu 20 mẫu đối với hàng hóa còn 18 mẫu đối với cái cái uh, xe lắp thì cái mẫu 18 này chính là cái mẫu mà bảo giá dự thầu này sau khi chị chạy dự toán là chị nhập cái đơn giá dự thầu vào đây thì nó sẽ ra thanh tiền ở cái cột gì này đó. mẫu 18 dạ, mẫu 18 dạ, được rồi bây giờ em sẽ đi từ cái mẫu đầu tiên cho đến cái mẫu này số nhà thầu là mình chưa có nhập cả cái cái mẫu thì cái mẫu này là nó sẽ liên kết với cái hồ sơ năng lực đấy thì chút nữa chút nữa nó kết nối với hồ sơ năng lực em sẽ chỉ cho chị quay về cái về là cái mục hồ sơ năng lực đây là cái mẫu à, không chính là mẫu về à, phân công trách nhiệm trong thỏa thuận liên danh tức là trường hợp có liên danh thì chỉ kích vào cái ô dưới này và cập nhật cái liên danh vào còn không có thì chỉ để cái ô trên đó, chị bấm vào tiếp theo rồi hợp đồng tương tự cái mẫu này là mẫu 10A đó hợp đồng tương tự thì nó sẽ quay về lại tìm hợp đồng thì tất cả những cái này là mình cũng chưa có dữ liệu dạ, chưa có dữ liệu cho nên là cái này em sẽ nói sơ qua về cái biểu mẫu này rồi chút nữa mình nhập cái cái dữ liệu lên cả cái tiêu chí nó cũng thể hiện ở trên này luôn chị nhé đây tiêu chí của cái hợp đồng tương tự này giá trị này loại công trình này đó nó hiện thị lên ở đây hết rồi trong quá trình nhập mà chị thấy có hình cái đĩa này là chị nhập vào đây để lưu lưu lại và khi mà nó hiện lên cái cái biểu này thì mình phải nhập chị đăng nhập uh, lại giúp em dạ chị chị đăng nhập lại giúp em nó bắt nhập khẩu mật khẩu à dạ thông thường thì cái này nó bị lỗi win thì chỉ nhập cho đến lúc nào mà nóng xuất hiện nữa thôi chỉ phải chọn cái chứng thứ số đó. đó đó thì lưu dữ liệu thành công rồi mẫu 10A rồi mẫu 10B này ở đây nó thông báo bởi vì mình chưa có chọn hợp đồng nào và mình chưa chưa chưa đạt mình chưa đạt được cái giá trị là một tỷ rưỡi cho nên nó sẽ thông báo cái này thì để mà tiếp theo cái mục uh, biểu mẫu khác thì chị ấn vào ok Đó, đây chỉ huy trưởng đấy là cái mẫu về nhân sự à, chị chọn chỉ huy trưởng này chọn cán bộ kỹ thuật này KCS này công nhân kỹ thuật này mình chọn vào đây sau khi chọn nó thì sau khi chọn thì nó sẽ ra một cái biểu về uh, lý lịch lý lịch của các cái cán bộ đó nó sẽ hiển thị lên cái bảng này rồi uh, lý lịch xong thì có cái kinh nghiệm kinh nghiệm chuyên, chuyên môn rồi cái phần này là kê khai thiết bị kê khai thiết bị chị cũng nhấn vào ờ, nhập này á, là nó liên kết với cái phần hồ sơ năng lực không hoàn thành đấy là xét về cái độ uy tín của nhà thầu thì nhà thầu phải là không hoàn không có cái hợp đồng nào đã ký nhưng không thực hiện này đó, à, chỉ tích vào cái ô này đó, à, và bấm vào tiếp theo tình hình tài chính của các nhà thầu tài chính thì nó sẽ liên kết với cái à, báo cáo tài chính của mình thì ở đây em thấy chị có nhập cái báo cáo tài chính của 2018 rồi còn 1920 là mình thêm 1920 19 cũng nhập rồi nhưng mà chưa lưu được sao không lưu hay như nào nó lại nhảy ra dạ rồi chút nữa em sẽ sẽ về lại cái phần nhập uh, hồ sơ năng lực cho chị về cái doanh thu doanh thu thì chị phải nhập tay vào đây 29 28 19 20 À, và số tổng số doanh thu này ở đây thì không không thể qua cái mẫu khác được mà nó phải bắt buộc mình nhập vào thì lúc này là chỉ nhập cho nó một cái giá trị bất kỳ đã đi có thể đây mình nhập số 5 số tiền này chỉ nhập ừ, tạm thời rồi đấy mình có thể sửa lại được mà rồi ở đây là yêu cầu về nguồn lực tài chính cái này là thông thường là chỉ à, làm cái cam kết tín dụng ấy của ngân hàng thì chỉ kích vào cái thêm dòng này đó và chỗ này là chỉ ghi là cam kết làm trước khi tham dự thâu chứ chị cái này là mình phải làm đấy hỏi yêu cầu là 650 triệu đấy nữa. tức là mình phải chứng minh rằng được mình có tiền có đủ năng lực tài chính để mình thực hiện cái cái gói thầu này khi mà chưa có bất cứ một cái khoản thanh toán nào từ cái hoặc là tạm ứng nào từ cái, cái gói thầu này thì chị vẫn có sẵn là 650 triệu để chị thực hiện tức là khẳng định là doanh nghiệp của chị là mạnh về cái cái cái tài chính này đảm bảo được cái tài chính này cái, cái, cái món này là mấy tỷ mà của mình à, hình như nó bảo là bảo lãi khoảng tầm từ 2 đến 3 phần trăm thôi dạ có tỷ lệ của nó quy định đấy chị ạ thì ở đây cái gói này gói này là số tỷ này 2 tỷ 2 2 tỷ 2 2 650 triệu dạ yeah thì bảo đảm, à, bảo đảm dự thầu là 25 triệu dạ dạ không dạ, đấy em đang còn uh, dùng cái gói thầu này để mình uh, thực hành mà không nhưng mà ý mình đang hỏi nha là hiện tại là mình đang chưa vào thầu đúng không chưa chưa đấu thầu vào cái cái cái của họ ấy thì là mình vẫn cứ phải mua cái bảo lãnh ngân hàng à cái bảo lãnh ngân hàng là chị phải làm này và cái cam kết cấp tín dụng là chị cũng phải làm tức là đồng thời hai cái cái cam kết tín dụng này với cái bảo lãnh này hiện tại là làm luôn hay là làm luôn là, làm luôn một lần chị ạ làm trước khi đấu à? thầu chứ chị phải làm trước khi đấu đấu thầu chứ 600 trên thế để mình hỏi lại à, đối tác xong có gì mình à, ấy ngân hàng không chị hỏi lại đối tác để làm gì nữa cái hồ sơ họ yêu cầu thì mình phải chuẩn bị trước họ này không thấy ghi rõ mà họ chỉ gửi cái hợp đồng ờ, có nghĩa là cái biểu mẫu thôi yêu cầu thôi không thấy bảo là này nọ tức là cái cái hồ sơ hiện tại thì vẫn chưa đăng tải cho nên là cái đó họ chưa đưa lên thôi chị ạ nên bắt buộc thì đấy thì mình muốn dạ. là đăng tải lên thì mình làm luôn ấy dạ. xem là cái mức ờ, bảo lãnh là bao nhiêu tiền rồi này nọ thì mình mới xem được mình mới mới báo ngân hàng được ấy dạ yeah. nữa phải có hồ sơ đã thì mới bảo được ở đây cái màu số 15 đó là nguồn lực tài chính nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đáng thực hiện tức là cái nguồn à, nguồn tiền chỉ về là gồm những cái nguồn nào và à, phân bổ vào những cái dự án mà đáng còn thực hiện giang dở đấy đáng còn thực hiện đó, thì mình kê khai ở đây nhưng mà thông thường các nhà thầu thì họ cái biểu này có mình có thể bỏ qua cũng được mình bỏ qua cái mẫu này phần giống ờ, cái, cái biểu mẫu 10 11 à biểu mẫu 15 biểu mẫu 15 tức là kê khai cái phần ờ, tài chính tức là chỉ hình dung thế này cái nguồn tiền à, hàng tháng chị thu về được và chị phải chi ra để chị đầu tư vào cả cái dự án chị phải đầu tư vào thực hiện cả cái dự án mà chị đã ký đang đang thực hiện bây giờ tức là ngoài cái gói thầu này là chị đang còn thực hiện cho cho cho cả cái cái gói thầu khác ấy thì mình kê khai ở đây không có thì thôi dạ không có thì thôi mà tốt nhất là mình bỏ qua cái cái biểu mẫu này đi miền sau là chỉ đáp ứng được cái năng lực tài chính và uh, cả cái điều kiện để chỉ thực hiện cái gói thầu mà mình đang còn xét là được rồi cái mẫu 16 đó là phạm vi công việc sử dụng nhà thầu phụ trường hợp mà chỉ không dùng nhà thầu phụ thì thôi mình cũng bỏ qua cái mẫu này còn sử dụng nhà thầu phụ thì chỉ kích vào đấy để chỉ nhập cái nhà thầu phụ vào à, cái này quá cái màu à, số 17 mẫu 17 là liên quan tới cái tiền đồ thực hiện ở đây hồ sơ họ yêu cầu là 150 ngày và chúng ta sẽ lập một cái à, tiền đồ là nhỏ hơn hoặc bằng 150 ngày này thì cái tiền đồ này sẽ được lập được nhập sau cùng nhập vào cái đơn đây nhập vào cái tờ đơn này đây đấy là cái tiến độ hợp đồng này thời gian thực hiện hợp đồng và đơn vị ngay hoặc thẳng là theo yêu cầu này ngay nếu họ là yêu cầu ngay thì chúng ta nhập ngay là 150 ngày nhưng mà cái này là sáu cùng chứ nhé nhập cả cái chương này sau sau khi mà đã hoàn thành nhập biểu mẫu rồi hoàn thành đỉnh kem rồi thì nhập những cái phần này sáu cùng rồi về cái mẫu cuối cùng là là mẫu 18 mẫu này thì đối với cái lĩnh vực xây dựng thì bên chỗ uh, xây dựng thì có một cái phần mềm uh, hỗ trợ cái phần này là để lập dự toán và khi mà chị đưa lên thì chúng ta sẽ có hai hình thức một là chị nhập tay vào và hai nữa là chúng ta dùng phần mềm để mà à, đưa lên cho nó nhanh đây có những cái tiến lượng là một hai trang nhưng có những cái tiến lượng về công trình dân dụng nó dài tới 10 15 trang và cái thời gian nhập rất là lâu đó, cho nên cái phần này thì trong cái quá trình mà chị nhập cái biểu mẫu mà chị đang còn giang dự thì chị phải nhập đầy đủ cả cái ô trống này nhập cho nó một cái cái giá trị bất kỳ để nó lưu lại tham dự thâu là mình có thể làm rất là nhiều buổi đấy chị chị vẫn nghe rõ tín hiệu chứ mình vẫn đang nghe đấy dạ đấy thì em sẽ cho một uh, cái giá trị bất kỳ rồi mình sửa lại cái số đơn giá này sau mà em sẽ qua cái trang 2 này tức là chị để trống như thế này thì nó cũng không cho mình đóng lại và không cho mình lưu cho nên chị bắt buộc chị phải nhập cho nó một cái giá trị bất kỳ sau đó chị bấm vào hoàn thành này à, xong rồi bấm vào hoàn tất thì lúc này nó sẽ nhảy lên cái giá dự thầu là 74.000 đấy đấy 476 rồi anh chị nhấn vào ok này. rồi chị nhập lại cho em cái chỗ này kế là nó kết thúc cái biểu mẫu thì chị về lại cái đơn này cho em chị về lại cái đơn này chị kéo lên chị check thử thì nó đã liên kết cái giá ở trong cái biểu mẫu dưới thâu nó hiển thị lên đấy rồi đó cái biểu mẫu mình nhập là 74.000 thì ở đây cái giá nó cũng liên kết vào đây là hiện lên 74.000 và lúc này là chị lưu ý là chị bấm vào cái nút đóng này đóng lại để nó lưu dạ và chọn Z cho em chị chọn Z Đấy, như vậy là nó, nó đã lưu lại rồi thì lúc này mà mình vào tham gia lại thì nó vẫn còn này thì nhập lại mật khẩu giúp em mà chị vào tham dự nó sẽ ra cái đơn này nhập lại giúp em nhé chị cái này nó bị lỗi quên nên ấy. đây lúc này chị thấy là mình à, đã nhập và nó vẫn còn lưu cái giá trị 74.000 đấy này thì lúc này cái buổi thứ hai mà chị vào lại để cập nhật lại các biểu mẫu chị vào lại cái biểu mẫu này chị đăng nhập vào lại này thì đăng nhập nhiều lần thì nó hơi phiền chút nhưng mà cái này do cái lỗi win của mình đấy chị em về là cái màu 18 là nó sẽ con lưu cho mình ở đây đó, mình đã nhập ở đấy và lúc này chỉ vào đây để chỉ sửa lại cả cái đơn giản là được là chỉ lại bấm hoàn thành và bấm hoàn tất yeah. Dạ, bấm hoàn thành hoàn tất là nó nó sẽ lưu lại lên nữa nhập xong mẫu 18 thì ấn hoàn thành hoàn tất dạ đúng rồi chị xong rồi nó nhảy sang cái biểu mẫu ờ, đơn giá dự thầu à quên đơn giá thầu đấy chị ạ dạ cái đơn giá thầu là nó vẫn năm nguyên ở dưới này thì mình về là cái cái đơn giá thầu sau khi dạ sau khi mà chị đóng cái này xong á thì mình sẽ về lại cái đơn đơn giao thầu này mình đóng lại chị phải đóng lại nhé đóng lại để cho nó lưu rồi bây giờ chị về lại cái à, cái mục nhà thầu đi chị về lại cái mục nhà thầu để vào cái mục à, vào cái mục à, hồ sơ năng lực để mình nhập là mình chỉ đính kèm cái quyết định thôi đúng không ạ? Dạ, cái phần này nếu như chị đã có cả cái quyết định nữa còn không thì chị chưa có thì chị để một loạt là cái giấy đăng ký kinh doanh lên đây cho em. Ừ. Muốn mình mình ví dụ như mình muốn thay thì có có sửa được không? Sửa được chị nhé. Khi nào mà chị uh, sửa khi nào mà chị sửa là chị bấm vào cái đỉnh kem là chị sửa lại được cái đỉnh kem sửa lại rồi chứ còn khi mà nó update lên rồi thì có gỡ xuống được không hay là như thế nào có nghĩa là chị đỉnh kem thì nó sẽ thay thế cái bản đỉnh kem trước ví dụ bây giờ chị đã úp loạt cái đăng ký kinh doanh rồi hôm sau chị đỉnh kem cái cái phái thứ hai thì nó sẽ xóa cái phái này đi và nó đỉnh kem lại tức là sửa được là được yeah. Dạ. có cả sơ đồ à sơ đồ sơ đồ tổ chức tiêu liều hoạt động hai cái này chỉ có phái không danh sách cổ đông thì trong cái quyết định thành viên này nó này ép ờ, cái ờ, sổ đăng ký thành viên rồi thì thì làm nào nhỉ danh sách cổ đông thì ờ, cái đó mình cũng cần úp lên đâu chị ạ đây chị để cho em là có những cái dấu sáo màu đỏ này là bật buộc này còn cái phần mà dưới này không cần đâu sơ đồ tổ chức để kiểm tra lại sơ đồ tổ chức này cái sơ đồ tổ chức bắt buộc à sơ đồ tổ chức đây cái chỗ này nó dạ. không xem được sơ đồ tổ chức ở đâu rồi dạ à, cái này chắc là chị chứ cái pdf chuột nữa em cài chứ chị đỉnh kem lên đi chị đỉnh kem lên rồi dạ, dạ mình sẽ cập nhật cái phần này thôi. còn cái điều lệ hoạt động doanh nghiệp thì mình lại không để ý thì mình lại không đi scan rồi rồi chị để tạm cái giấy đã giấy đăng ký kinh doanh lên ạ đăng ký kinh doanh đẩy lên rồi đây đây ý là à, cái này mình cùng để cái giấy đăng ký luôn đấy cái điều này á à? dạ cái điều lệ không nhất thiết phải đưa lên hay là, là, là mình cứ đẩy đến đăng ký kinh doanh là được cái này có nghĩa là mình để tạm lên rồi sau này chỉ có cập nhật á chỉ thay, thay thế điều lệ đúng không chỉ thay thế được nhưng mà cái phần thông tin doanh nghiệp này thì nó không không quan trọng đâu quan trọng là cái phần năng lực tài chính này hợp đồng nhân sự thiết bị ba phần bốn phần này là quan trọng nhất này còn cái phần này thì thì chỉ đưa lên cái mỗi cái đăng ký kinh doanh này lên được thôi cái sơ đồ tổ chức nó vừa nhảy đâu rồi đấy chị bình kem lên đi chị bình kem cái này lên đi để mình tìm nó đã nó vừa nhảy đi đâu rồi ấy yeah. Dạ. Dạ, em vừa nghe điện thoại cho nên là bị mất kết nối. À, ờ, không vâng, dạ. Đâu vâng ạ. Dạ. Vào, vào. Nó nhảy đâu ạ? Rồi chị cứ đính kèm cái uh, kia cũng được, cái đăng ký kinh doanh được bởi vì cái phần này nó cũng quan trọng đó. Cái phần thông tin nó cũng quan trọng. Tạm, dạ. tạm, tạm thời thế đã. Dạ. so it's tin lại danh À, như vậy là đã lưu thành công rồi thì ở đây chị sẽ thấy một cái cái phiên bản gọi là không không này sau này mà chị thay đổi chị thay đổi cả cái file này cả cái nội dung ấy, thì nó sẽ lưu lại và có một cái phiên bản 01 ở đây hoặc là 01 02 03 04 vân vân đó tức là mỗi lần mình cập nhật cái thay đổi của mình đấy gì dạ tức là mình cập nhật một lần thì nó sẽ lên một cái phiên bản mới ở đấy rồi chưa ờ, mình sẽ khóa cái phần năng lực tài chính tài chính thì chị đã nhập được 2018 rồi đúng không phái đỉnh kem vẫn chưa thành công gì này chưa chưa có này nhà mình chưa chưa ấy mà Dạ, thì bây thế... giờ muốn vào file đính kèm thì đính kèm là thì chị nhấp, phải uh, kích vào chị nhập vào cái số 2018 này à, chị úp lọt lên này thì nó cho ăn kích vào cái 2018 xong rồi mình sửa số liệu nếu như mình vào sai đúng không ạ chị muốn sửa là chị à, kích vào rồi chị chị sửa cái số liệu là được chị kích vào cái giá trị nào đó cần sửa chị nhập lại xong chị lưu lại là nó sẽ ghi đen lên rồi chị bấm lưu lại đó, lưu thành công này thì lúc này chị về lại cái trang này chị thấy ờ, đây phiên bản này nó sẽ lên 01 này 01 là, là mình đã có sửa đổi lại một lần đây này Rồi bây giờ chỉ về lại cái năng lực tài chính này. Đó, và chỉ thêm thêm thông tin. Hôm nay chị sẽ chọn 2019. Rồi chị nhập cho em cả cái giá trị này vào chị mở cái báo cáo tài chính vào 2019 ra và chị nhập uh, tổng tài sản tổng nợ các thứ vào đấy cho cho em rồi, vâng, rồi cái đấy để sau đi tí nữa mình là dạ. mình đừng tiền 2019 dạ thôi chọn rồi những cái đấy để để để mình à, tí nữa mình ngồi mình đánh dạ. rồi bây giờ em sẽ chuyển qua cái phần uh, hợp đồng hợp đồng đã và đang thực hiện cái này chắc chị vẫn chưa đưa vào đúng không có một hợp đồng thôi còn một hợp đồng nữa chưa xong đen luôn cái hợp đồng đấy Thì hiện tại là em vẫn chưa thấy chị đưa lên đấy nữa bây giờ bây giờ mình mới ấy thêm dạ. này cũng thêm à? vậy thì bây giờ mình sẽ vào cái phần thêm thêm thông tin đó và ở đây là chị lưu ý này cái số hợp đồng này là chị phải à, đánh cho nó chính xác sau này mình không có sửa được cái số này cái số hợp đồng là nó cố định yeah. Dạ. còn những cái phần nội dung liên quan thì mình có thể sửa được còn cái số hợp đồng là nó cố định nữa, cho nên số hợp đồng là chỉ phải gọi cho chính xác vào chị mở cái hợp đồng đó ra em em chỉ chứ chị nó có cái chữ là về việc nó hợp đồng hợp đồng kinh tế hoặc là hợp đồng mua bán gì đấy chị mở cái file scan đầy lên em em chỉ chứ đây vai đây yeah. Dạ. đấy à chưa chưa chưa chưa chỉ trước ai cái pdf rồi để em mở lên chứ À, các bạn đang còn theo dõi cái video mà Tuấn à, đang hướng dẫn cho một chị à, lần đầu tiên tham dự thầu và à, nhập cả cái biểu mẫu dự thầu cũng như là chuẩn bị hồ sơ và nếu như cả anh chị đang còn có cái nhu cầu mà để à, làm cái hồ sơ tròn gói hoặc là muốn học à, dự thầu à, hoặc là cả anh chị muốn mua cái phần mềm dự toán F1 thì liên hệ với Tuấn theo số điện thoại 0913 585 716 Tuấn có ghi à, ghim vào bên phải màn hình ở đây và các anh chị dùng để liên lạc với Tuấn qua số Zalo hoặc là dùng để à, tìm kiếm ở trên YouTube à, hoặc là ở ờ, liên kết bàn Zalo với mình hoặc là gọi điện trực tiếp với mình thì ở đây là cái kênh mà à, các anh chị tìm được ở trên cái YouTube đó là kênh kiến thức tổng hợp hay cả anh chị vào vào và nhấn vào cái nút đăng ký kênh nhập vào cái hình quả chuông để mà khi cả anh chị à, à, là cái người đầu tiên đó, các anh chị là người đầu tiên để xem được theo dõi được những cái video mới nhất của cái kênh này đó, tất cả đều là học tập miễn phí ở trên YouTube cho nên các anh chị cứ nhấn vào nút đăng ký kênh đó, và kết bạn Zalo với Tuấn nhé rồi bây giờ sẽ quay trở lại lớp học cái hợp đồng rồi biên bản với cái hóa đơn VAT là chỉ à, chỉ có nhiều dạ chỉ có nhiều file chẳng hạn thì chỉ đưa vào một cái folder và chỉ nén nó lại thành một cái file à, định dạng là ra phải ra chị cho em mượn chuột để em cài đặt cái pdf cho chị này ngày trao hợp đồng ngày trao hợp đồng tức là ngày ký hợp đồng ấy cái ngày ký hợp đồng ngày hoàn thành thì chỉ lấy theo cái uh, à, ngay trên hóa đơn hoặc là dạ, hoặc là trên cái biên bản nghiệm thu là được nghiệm thu của người ta là ngày 20 tháng 7 mà ngày trên hóa đơn của mình là đến ngày 25 Hôm ngày hoàn thành mấy ngày trên hóa đơn nghiệm thu thì là nghiệm thu vào ngày uh, thì lấy theo cái biên bản nghiệm thu đi bởi vì nghiệm thu thì theo hợp đồng có thể hóa đơn mình xuất sau cũng được mà mình xuất sau vài ngày thì nó nó trễ hơn đấy đây là cái việc rất là quan trọng à, thì đối đối với đối với các bạn ở công ty tổng giá trị hàng đào sáu mươi vài nhiều gói thầu thì lúc mà mình đọc hồ sơ cho cho em xem thử hình như cái ờ, video nó đang chạy phải không chị 啊，车辆。 muốn thêm thêm hợp đồng thì này mình ấn này lại như thế nào nữa ạ? Bây giờ chị đã lưu lại rồi thì nó sẽ có cái phiên bản 01 này ngay giờ mình lưu này ngay giờ mình tạo này bây giờ mình muốn thêm cái khác đây chị bấm về lại cái hợp đồng đấy đã và đang thực hiện đấy thêm này này vào vào lại hợp đồng ạ đó rồi chị bấm thêm thêm thông tin để chị thêm những cái khác lên đó có nghĩa là mình phải quay lại thì nó lại thể hiện cái mới ạ dạ, chị quay lại đấy thì chị có thể tìm những cái chị kiểm tra lại những cái thông tin chị đã thêm ấy, là chị vào đây ví dụ như đây ờ, chỉnh chị chỉnh là 56 chẳng hạn chị tìm kiếm này thì ở đây sẽ sẽ có cái hợp đồng mà này chị vừa nhập lên đấy vâng đó giá trị này đây file đỉnh kem đấy đó còn chị thêm thông tin chị nhập vào đây để chị thêm nữa. dạ, rồi ờ, cái này là chút nữa chị chị đưa lên sáu nhé dạ. rồi bây giờ chị vào cái phần ờ, nhân sự cái gọi thầu mà chị ờ, chuẩn bị tham dự để có yêu cầu về nhân sự không? thấy họ bảo là có cũng được không? được vâng, nhưng mà thôi cứ hướng dẫn qua cho mình đi nếu ví dụ như trong cái thông báo nó có yêu cầu là nhân sự chủ chốt thì lúc đó là mình bổ sung thêm dạ thì ở đây à, nhân sự là chị bấm vào cái nút à, thêm nhân sự này nhân sự cái bảng này hiện lên chị chọn allow nhé đó ở đây chị điền cả cái thông tin vào chị điền hết đầy đủ vào và upload cái CV lên upload cái uh, úp cái hợp đồng lao động này bằng cấp đây chứng chỉ các cái giấy tờ liên quan còn dưới này là à. ờ, chỉ cái khái cái kinh nghiệm của họ cái ố kinh nghiệm này chỉ phải điền đầy đủ này tên công ty dự án vị trí ờ, công việc rồi kinh nghiệm chuyên môn càng chi tiết thì càng tốt đó. nhưng mà ví dụ như họ làm trong công ty mình nhiều năm rồi thì là làm nhiều công trình rồi làm sao mà nói rõ được thì chỉ kê khai cái tổng quát đấy từ ngày tháng năm mấy đến ngày tháng năm mấy rồi công ty của mình rồi cả cái phụ trách ờ, dạ, phụ trách là kế toàn trường hoặc là phụ trách ờ, quản lý chung hay là cái gì đấy cho cả cái dự vâng. án thuộc công ty chẳng hạn cả công trình tiêu biểu mình nếu ra đây và cái dự án tiêu biểu mình nêu ra đây được thì, thì càng tốt sau đó chị lưu lại và công khai nó lên cái bảng cái máy móc danh sách thiết bị ấy, thì là cũng phải đánh từng cái một nhân sự đánh xong ờ. đi ạ nhân sự sau cái chị lưu á nó sẽ có lên một thêm một cái nút nữa là công khai thì chỉ bấm tiếp là công khai để công khai cái nhân sự này lên và tiếp tục để mà nh ờ, thêm nhân sự khác thì chỉ về lại cái nhân sự này và chọn thêm thôi rồi cái phần thiết bị thi công này. thiết bị thì bây giờ chỉ vào cái thêm thiết bị ở đây là chỉ kê khai ờ, cả cái thông tin của thiết bị và lưu lại thôi còn không có đỉnh kèm cái cái giấy tờ thiết bị ở đây mà tất cả những cái hỗ trợ năng lực này mình sẽ đỉnh kèm khi mà mình tham dự thâu ấy có nghĩa là cái thiết bị là mình chỉ kê lên đó thôi kê lên thôi chứ đây không có úp loạt cái file lên chỉ chỉ có kê lên yeah, dạ, kê lên và lưu lại ở đây thiết bị chỉ có thể kê khai là sở hữu nhà thầu hoặc đi thuê này. Vâng, dạ. sở hữu nhà thầu ạ. À? Dạ, sở hữu nhà thầu hoặc là đi thuê. Rồi hôm nay chị cố gắng là hoàn thành cái cái cái phần à, năng lực này đi. Rồi mình còn thiếu những phần nào thì mình có thể bổ sung sau. Ừ, ok ạ. Dạ. Dạ rồi thì à, chị cứ hoàn thành rồi. Dạ chị nói đi hoàn thành trên này rồi thì vâng hoàn thành trên này rồi thì thì thì, thì như nào nữa ạ sau khi chị hoàn thành cái vâng phần này rồi thì sẽ có một cái buổi mình ờ, nhập cái biểu mẫu dự thầu giống như đâu giờ em ờ, hướng dẫn cho chị đấy tức là mình đã có vâng, cái dữ liệu này rồi thì mình sẽ nhập biểu mẫu và gửi hồ sơ như vậy là các anh chị đã xem xong cái ờ, phần hướng dẫn của của Tuấn Hoàng cho dành cho một ờ, chị học viên ở Thái Nguyên khi mà chị ờ, đang còn bỡ ngỡ vì chị tham dự thâu lần đầu tiên thì hy vọng rằng cái video này sẽ giúp ích cho rất nhiều cả anh chị à, đặc biệt là những anh chị mà lần đầu tiên mới tham dự thâu thì các anh chị lưu lại cái số điện thoại của mình và kết bạn Zalo à, hoặc là lưu lại và gọi điện cho mình để được uh, tư vấn để được hỗ trợ rồi cái mà các anh chị không quên đó là nhấn vào cái nút đăng ký kênh và chia sẻ cái video bổ ích này cho mọi người cùng xem cùng học tập miễn phí ở trên cái kênh này xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video sau xin cảm ơn